ba cái mã kèo phụ thì bởi vậy mà tại sao mình cho anh em những cái mã kèo phụ trong những cái video mình nhận định gần đây cho anh em nên anh em biết gần cuối mùa giải rất là ờ, nhà cái đưa ra rất là nhiều cái mã kèo khó đá cho anh em nên mình mới nhận định những cái mã kèo phụ cho anh em rất là nhiều để anh em có thể đầu tư um, để có thể um, giống như uh, giống như anh em cũng thể bù lấp qua những mã kèo chính thì giống như những mã kèo chính ở gần cuối mùa giải này tỷ lệ ăn rất là thấp nhưng mà bởi vậy mình mới cho mấy anh em những cái mã kèo phụ cho anh em có nhiều cái tỷ lệ kèo ăn cao hơn thì giống như bây giờ mình sẽ vào mình nhận định cho anh em cái trận của Nottingham Forest và thằng Brighton diễn ra vào lúc 1 giờ 30 ngày 27 tháng 4 nha anh em thì đây là cái đội hình dự kiến ra sân của hai đội bên phía đội chủ nhà Nottingham Forest á, ra sân với cái sơ đồ là 3412 nè. Bên phía Brighton ra sân với sơ đồ là 4231. Thì anh em thấy thằng uh, Brighton đang có cái phong độ cực kỳ tốt trong mùa giải hiện tại. Trong khi đó thằng Nottingham thì anh em thấy thằng Nottingham Forest á, trong khi đó trận này Nottingham Forest bị chấn thương tới 6 cầu thủ bên phía Brighton thì vẫn chấn thương tới 4 cầu thủ. Họ hai thằng này có cầu thủ rất là nhiều bị chấn thương nha anh em. Thì trận vị trí trên bảng xếp hạng của ngoại hạng Anh á, thì anh em thấy thằng Brighton đang có một cái vị trí rất là tốt trong cái mùa giải hiện tại luôn đang đứng vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng và có 49 điểm sau 29 vòng đấu thì Brighton sẽ có cơ hội cơ hội để vươn lên cái vị trí top uh, ờ, 5 trên bảng xếp hạng luôn nha anh em. Thì cách chỉ có 4 điểm thôi nhưng mà đang cách tới 3 trận Tottenham đang cách Brighton tới 3 trận. Thì Brighton đang có một cái số điểm và cái vị trí rất là an toàn trên bảng xếp hạng luôn. Trong khi đó thằng Nottingham Forest á, trong cái mùa giải này tuy Nottingham Forest mới vừa lên hạng nhưng mà Nottingham Forest khó cái phong độ không tốt nha anh em. Thì anh em thấy Nottingham Forest đang có cái vị trí thứ 19 trên bảng xếp hạng vị trí cầm đèn đỏ thứ hai trên bảng xếp hạng và có 27 điểm sau 32 vòng đấu. Nếu trận này Nottingham Forest có thể thắng thì Nottingham Forest sẽ vươn lên 30 điểm là vươn lên cái vị trí thứ 10 6 trên bảng xếp hạng thì thoát khỏi cái vị trí cầm đèn đỏ nhưng mà chưa chắc đã được an toàn ở ờ, mùa giải ngoại hạng Anh năm nay đó thì còn thành tích mà gần nhất của hai đội thì anh em thấy bên phía đội chủ nhà trước nha đội chủ nhà là Nottingham Forest đây anh em thấy trong 10 trận gần nhất thì Nottingham Forest chưa có một trận thắng nào hết đây anh em toàn thấy màu đỏ và màu xám không nha chưa có trận nào ra màu xanh hết đó không chỉ thua hết 7 trận và hòa 3 trận hòa trước thằng à, Wolverhampton nè hòa trước Everton và hòa trước thằng Man City nói chung Man City nó phong độ lúc đó cũng chưa tốt cho mấy thì nên để thằng Nottingham Forest cầm hòa với cái tỷ số là một điều anh em thấy Nottingham Forest trong cái mùa giải này chưa có một cái trận đấu nào gọi là nổi bật hết nha anh em còn trong khi đó thằng Brighton thì anh em thấy trong 10 trận gần nhất của thằng Brighton đây à, anh em thấy trong 10 trận gần nhất nha thằng bờ Brighton thì mới để thua một trên một trận gần đây nhất của trước um, trước thằng MU trên đấu trường à, cúp FA thì nếu mà anh em nào đã xem à, cái trận này giống như thằng Brighton nó tồn vậy nè cái trái đá bên cuối cùng nhưng mà nó lại đá bắn chim tuốt lên khán đại định không đá trúng cột dọc cung ông thành hết không trúng thủ môn luôn mà sút một cái mất tiêu cái banh luôn thì đó anh em thấy nghĩ trong một trận đó thằng Brighton giống như nó tuồn nó bẹp vậy đó anh em còn trước đó nữa thì Brighton có cái phong độ cực kỳ tốt anh em thấy bốn trận thắng nè và quỷ quản hết ba trận và để thua hai trận thì anh em thấy thua hai trận thua trước MU và thua trước thằng Tottenham thôi đó thì phong độ của thằng Brighton cũng đang rất tốt còn nếu mà tính trong cái lịch sử đối đầu của thằng Brighton và Nottingham Forest thì anh em thấy trong 4 trận gần nhất của thằng Brighton và Nottingham Forest nè à, cái trận gần nhất á, là hòa trên sân nhà của thằng Brighton thì cái tỷ số là không đều đó mà lượt này lượt này về sân nhà của thằng Nottingham Forest thì cái tỷ số nó sẽ có khác nữa nha nè trước đó thì hai thằng này hai thằng này có gặp nhau ở trên đấu trường là hạng nhất Anh vào năm 2017 thì thằng Nottingham Forest á, nó có lụm thằng Brighton được ba nhát đây anh em thấy đó lúc đó là lụm thằng Brighton được ba nhát và trước đó thằng Brighton nó có lụm được thằng Nottingham Forest này ba nhát nữa nè hai anh em thấy hai thằng này nó đều cơ với nhau trước đó nữa thì thằng Brighton vẫn thắng được cái tỷ số là 2-1 đây đó thì hai thằng này nếu mà tính theo cái phong độ gần nhất của hai trước đó của hai này thì hai thằng này cái phong độ nó rất là ngang tài ngang sức nha anh em nhưng trong cái um, cái trận này tỷ lệ kèo nó đưa ra rất là khác biệt trong những cái trận trước thì mình sẽ tiến vào cái trận lịch sử đối đầu hai này gặp nhau không đều trên lượt đi của mùa giải ngoài hàng Anh nha anh em thì anh em thấy trận đó trên sân nhà của tình Brighton tình chấp với cái mã kèo cực kỳ sâu luôn đó là 1,25 đó mà cái tỷ số là không đều đó nhưng trong cái trận đó thì anh em thấy hai này gặp nhau trung bình thẻ vàng rất là ít thì anh em thấy không có cái gì nổi bật trong cái trận đấu đó thì anh em thấy trong bên phía à, cái trận đó thì đội hình ra sân của thằng Brighton nó chơi với sơ đồ 3421 vẫn như đội hình cũ có Nottingham Nottingham Forest á, thì trong trận này Nottingham Forest có một sự thay đổi đội hình thì anh em thấy đội hình trong cái lúc đó của Nottingham Forest là 433 mà hiện tại bây giờ Nottingham Forest chơi với sơ đồ là 4321 đó. rồi còn uh, góc trong cái trận đó thì anh em thấy 10 quả góc 9 quả nghiêng về bên phía cái thằng uh, Brighton và một quả quả nghiêng về thằng Nottingham Forest nhưng trong trận này Nottingham Forest là đội chủ nhà thì anh em có thể đầu tư cái mã kèo góc tài trong cái trận này cũng rất là ngon tại sao anh em nên nằm tài góc thì anh em cũng biết um, cái trận này thì uh, trong khi đó trận đó là trên sân nhà của thằng Brighton mà Brighton được 4 quả góc trong khi đó thằng Nottingham Forest chỉ được một quả góc nhưng lợi thế trong trận này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 cho tất cả anh em là cái trận này thằng Brighton vẫn chấp chứ cái mã kèo cực kỳ sâu trong cái trận này luôn là chấp tới một và tài xỉu 2,2,5 thì anh em có thể đầu tư vào cái mã kèo thằng nó tên ham được chấp và anh em nằm thêm một cái mã tài tại sao mình phiên anh em nên nằm thằng Nottingham được chấp thì mình sẽ tiến vào mình phân tích cho anh em tại sao cho anh em nằm thằng Nottingham thì anh em thấy cái vị trí hiện tại của thằng Nottingham Forest á, là đang đứng vị trí thứ 19 vị trí cầm đèn đỏ thứ hai nếu mà Nottingham Forest trận này có thể thắng thì Nottingham Forest sẽ được 30 điểm và vươn lên cái vị trí đó là thứ 16 trên bảng xếp hạng thì anh em thấy nếu mà vươn lên được cái vị trí thứ 16 trên bảng xếp hạng thì Nottingham Forest chắc ăn sẽ có một cái vị trí không phải lo lắng để có thể sợ tụt hàng nhưng mà tặng sau nữa Nottingham Forest phải cần phải thắng nữa thì bởi vậy mình mới khuyên anh em nằm thằng Nottingham Forest trong trận này thì Nottingham Forest muốn trụ hạng thì Nottingham Forest phải thắng trong cái trận này với cách biệt từ một bàn đến hai bàn đó thì anh em thấy trong cái lịch sử đối đầu của hai thằng này Nottingham Forest đã từng thắng thằng Brighton với cái tỷ số 3-0 trong khi đó hai thằng đó hai thằng này nó nó đã gặp nhau ở đấu trường à, hạng nhất Anh rất là nhiều lần rồi thì anh em thấy trên đấu trường hạng nhất Anh thì Nottingham Forest có thắng thằng Brighton với cái tỷ số 3 không rồi nè đó thì không phải thằng Nottingham Forest chưa thắng thằng Brighton lần nào nhưng đã có thắng rồi hai thằng này rất là ngang tài ngang sức với nhau thì bởi vậy mình mới cho anh em nằm cái mã kèo là thằng ờ, Nottingham Forest đội chủ nhà thì mình tiến vào cái phần chốt kèo cho tất cả anh em trong trận này luôn thì mình có chốt cho anh em bốn cái mã kèo trong cái trận này để anh em có thể đầu tư hiệu quả nhất thì anh em nằm Tottenham Nottingham Forest được chấp một nè đó nguyên trận đây anh em nằm từ đầu trận cho mình luôn nha nằm Nottingham Forest được chấp một đội chủ nhà và anh em nằm thêm cái mã tài gốc thì anh em thấy trong trận rồi hai này gặp nhau đã số trên 4 trên 3 trận là đã 10 quả gốc rồi anh em thì anh em nên đầu tư mạnh tay vào cái mã kèo tài góc 9.5 này đây đó còn hiệp 1 thì anh em cứ đầu tư vào cái mã kèo tài góc 4.5 thì hai này gặp nhau à, 5 trên 5 trận là điều hiệp nổ hiệp 1 5 đến 6 quả gốc thì anh em có thể đầu tư tại góc hiệp 1 cũng rất là ok. Còn hiệp 1 thì anh em vẫn chọn thêm cái mã tài một cho mình trong cái hiệp 1 luôn. Đó, đó là bốn cái mã kèo để anh em đầu tư trong cái trận này những cái mã kèo giống như anh em nằm đó tinh ham đội chủ nhà là anh em trên nên nằm ít nhưng mà cái đợt, những cái mã kèo mà anh em nên nằm mạnh nhất trong trận đấu này anh em nên nằm hai mã kèo gốc để anh em có thể trang trải kèo giống như một mã kèo này thua mà anh em lụm được ba mã kèo này nè thì cái tỷ lệ anh em lời nó sẽ cao hơn còn anh em đánh kèo này kèo này thì anh em lỗ lai like, anh em bỏ hai kèo này ăn thì anh em lại tiếc đó bây giờ mình mới khuyên anh em chơi ngoài qua thầu qua cọ anh em nên đăng ký một cái trang để anh em chơi chơi được những cái mã kèo nó hiệu quả hơn giống như um, anh em thấy những cái trận trước mà mình nhận định cho anh em rất là nhiều trận mình cho anh em nằm những mã kèo phụ nhưng không cho anh em nằm những mã kèo chính tại sao những cái trận đó anh em lại húp được full mã kèo thì anh em đang chơi ngoài qua thầu qua cò anh em chỉ đánh được trên dưới tài xỉu thôi chứ anh em không đánh được những cái mã kèo góc kèo thẻ nè đó những cái mã kèo đó cái tỷ lệ anh em ăn mấy cao những cái mã kèo đó về cuối mùa giải này anh em mới dễ đá còn những cái mã kèo chính á, giống như trên dưới tài xỉu thì anh em về cuối mùa giải này cực kỳ khó đá cho anh em luôn bởi vậy mình mới khuyên anh em rất là nhiều trong video nào mình cũng nhấn mạnh cho anh em về cái vấn đề đó nên anh em cần phải đăng ký cái trang để anh em chơi hiệu quả nhất nếu anh em muốn kiếm lời đó